Vừa rồi thì thầy đã chỉ cho các em xong lý thuyết của bài giảng về quá trình đẳng nhiệt định luật Boiler Marriott. Qua cái lý thuyết đó, thầy đưa ra các em một vài chú ý những cái vấn đề cần quan tâm và đặc biệt chú ý trong định luật Boiler Marriott thể hiện quá trình đẳng nhiệt. Với một quá trình đẳng nhiệt, đẳng nhiệt có nghĩa là nhiệt độ không thay thay đổi đấy đúng không ạ? Nén đẳng nhiệt đúng nhỉ? Thì lúc đó áp suất sẽ tỷ lệ nghịch với thể thầy tích đúng nhỉ nhớ những điều đó thầy nhé hay tích bệnh nhân v sẽ là một hàng hằng số để minh họa rõ hơn cho phần lý thuyết đó chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các ví dụ minh họa của bài ngày hôm nay ví dụ số 1 trong các đại lượng sau đây đại lượng nào không phải là thông số trạng thái trạng thái của một lượng khí a thể tích b khối lượng c nhiệt độ tuyệt đối và d áp suất nhớ cho thầy cái thông số trạng thái của một lượng khí có ba thông số nhiệt độ, thể tích và áp suất. Như vậy thì thằng không phải ở đây chính là thằng khối khối lượng quá dễ đáp án B. Đó, nhớ nhá. Thông số của thông số trạng thái của một lượng khí gồm có nhiệt độ, thể tích và áp suất nhớ bằng đó thầy nhá.